Ôi, này Hello, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và hôm nay mình sẽ thử thách để ờ, Giành nhiều kill nhất ở trận solo Ở FPP Mình sẽ chọn map sa mạc Rồi ok, mình sẽ let go vào Và trong trận hôm nay mình sẽ thử thách với các bạn là mình sẽ um, Làm thế nào để đạt được nhiều kill nhất ở chế độ FPP Ở chế độ solo Giờ mình sẽ cố gắng để đạt được kill nhiều nhất siêu nhiều nhất thế này chưa biết nhảy khu nào chắc mình sẽ chọn Pecado mà nhảy Pecado sẽ có nhiều người nhảy và khi mình nhảy xuống ở đây ấy, thì nếu mà kỹ năng chúng ta có thể là uh, chúng ta có thể là loại được khoảng 3 đến 5 player yeah. Dạ. phải được bỏ được 3 đến 5 mạng rồi sau khi loại bỏ được 3 đến 5 mạng chúng ta sẽ rút đồ sau đó chúng ta tiếp tục chạy xe vòng vòng quanh thính được chưa tiếp tục hạ dần đối thủ thì mạng ở đây thì tính theo mạng người cả người và bốt đi để chẳng một vì game này có rất nhiều bốt người và bốt rồi nhảy nào go let's go baby rồi mình sẽ bắt đầu nhảy rồi còn 800 mét nữa mình sẽ cố gắng đoạt được súng nhanh nhất có ai về ta wow thấy một bóng à bóng nhìn người mới được 3 kill các bạn ạ hay vậy bo đã nhỏ lại mình sẽ cố gắng đặt đặt đặt đặt top một này đặt top một và được nhiều kill nhất con ác vậy 哎呀！ trống quá khu này trống người này còn một tên nó nằm ở đâu ta cùng là tên bốt các bạn ạ rồi ok tổng là 14 cựu rồi 14 cựu đó ok anh em cảm ơn các bạn đã xem theo dõi video trận này cũng khá là gắt đấy ạ 14 phiêu với, với số lượng phiêu như này ấy, cả tính cả bốt cả người ấy, thì vẫn là một số kill rất là kiêm tốn phải không ạ đó 14 kill rồi cái game của mình đã, đã bị dừng cái xử lý một tí đây này. đó cảm ơn anh em đã xem video bye bye